Đàn ông là cái giống loài gì Có phải là một củ hành tây không Muốn thấy được trái tim của hành tây Thì phải bóc từng lớp Từng lớp vỏ bên ngoài ra Mỗi lần bóc vỏ như thế Sẽ khiến cậu phải chảy nước mắt Nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng Thì mới phát hiện ra rằng 10 triệu đi thì tao cũng phải yêu một thằng đàn ông một tháng ít nhất kiếm được 8 triệu hoặc ok thì 10 triệu mà ok nữa 20 triệu quá ok mọi người không thể nào mà sống cuộc sống một tốt lều tranh hai trái tim vàng được đâu cuộc sống nó vả các bạn lật mặt ngay mày yêu tao lắm nhưng mày không có tiền đúng không bố mẹ tao ốm tiền đâu bố mẹ tao đi viện tiền đâu bà tao đang nhức chân nhức khớp ở nhà kìa tiền đâu mua thuốc em tao giờ đi học trường bình thường ok giờ tao đi làm mà tao không thích đi xe máy tao thích đi ô tô nắng nôi đấy là những việc đơn giản nhất những cái nhu cầu rất là tối thiểu trong cuộc sống và mày yêu tao mày đã không lo cho tao thì thôi ít nhất mày phải tự lo được cho bản thân mày còn nếu mày nghĩ rằng bởi vì tao yêu mày nên tao phải lo cho mày không bao giờ có chuyện đấy tình yêu cũng chỉ là tình yêu hết yêu là vứt cuộc sống và gia đình mới là quan trọng nhất không hề thích trà sữa Hồi đó tôi thích uống chỉ đơn giản vì đó là ly trà sữa anh đã mua cho tôi và tôi đã tưởng rằng đó là sự quan tâm mà anh dành cho tôi Nhưng mà bây giờ Anh không dành tình cảm cho tôi nữa Thì với tôi Mọi ly trà sữa trên đời đều vô vị Thậm chí Còn nhạt nhẽo hơn cả nước lã Chuyện tình cảm giống như là chọn giày vậy Ướm vào chân thôi vẫn chưa đủ Mà phải thử bước đi đã Đi đường ngắn, đi đường dài Nhảy múa Thậm chí có thể là vấp ngã Thì mới biết là mình có phù hợp hay không đây là chuyện ngày hôm nay Cứ biết hôm nay đã Tính gì vội chuyện mai sau Phụ nữ họ có thể chịu đựng cái sự cô đơn đến cách lâu dài không vấn đề gì Và thậm chí là không cần một cái người bên cạnh luôn Họ có thể tự đứng dậy và tự đi Nhưng đàn ông thì không như mọi người Đàn ông là phải tìm ngay một người bên cạnh Dù không yêu nhưng vẫn phải bên cạnh phải có người đó Dạ đây Nếu như mà gặp phải sự phản bội hay là thay lòng Thì em sẽ lập tức đào thải Đàn ông có thể hết yêu em Nhưng không được phép hết tôn trọng em Khi người ta đã muốn người ta sẽ tìm cách Khi mà người ta đã không muốn người ta sẽ tìm lý do Thì em nghĩ là nó sẽ áp dụng được Rất là chính xác trong cái những cái câu hỏi của chị Khi mà một người người ta đã muốn rồi Người ta sẽ tìm cái cách nào đó để có thể len lỏi vào trái tim của mình Để mình họ cũng tìm một cái cách nào đó Họ mở cửa lòng họ ra để mình có thể len lỏi vào trái tim người ta à không quá khó nhưng mà nếu mà họ thật sự không muốn thì thôi anh thấy tụi mình không hợp nhau anh thấy tụi mình không có tương lai tụi mình không có cùng cốt lõi sống không có cùng giá trị sống không có cùng cái nhìn về tương lai thì thật sự đối với một cái lý do biện minh như vậy cho để kết thúc việc mình cũng không nói gì được bốn năm đủ dài để nó trở thành một cái thói quen nó trở thành máu thịt nó trở thành một cái suy nghĩ đó là anh ấy là gia đình nhưng mà liệu cái chữ gia đình đó một người chồng thậm chí còn chưa có kết hôn với mình có coi mình là người vợ không hay chỉ là một cái nơi bến đỗ an toàn một cái người trả nợ dùm một cái người giải quyết nhu cầu sinh lý à, một cái người sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ta mặc dù anh ta có tệ bạc một người khiến cho anh ta cảm giác rằng anh ta luôn được chở che một người có thể hỗ trợ gia đình anh ta bất cứ lúc nào một người khiến cho anh ta cảm thấy an tâm vì ít nhất mình cũng là một người tốt mới tìm được một người tốt như vậy quá nhiều những khái niệm gắn vào bạn nhưng sao không có khái niệm nào là cái khái niệm mà bạn xứng đáng được hết là khái niệm người yêu người thương người mà anh ta sẽ hy sinh che chở